Or... Okay. Em cũng live stream luôn này. Ừ. Hello. Hello, teacher. Hello, Hoàng Giang. Hello, Hello teacher. Hello, teacher. teacher. Hello. Hello, teacher. Hello, it's nice to see you again. Teacher. hai hai hai chứ gì anh ra tay rồi trời ơi cô thấy các con đặt tên cũng chưa đúng đâu ý đặt tên phải gọi là đầy đủ họ tên này lớp này wow con đặt làm sớm ấy cô vui quá ấy hello xin chào các con giơ tay à giơ tay muốn nói gì con hoàng gia con muốn nói gì what do you want to say <laughs> Just saying. <laughs> con có đang học lớp level khác của các bạn khác không? Với các bạn khác mà giống cùng tuổi với con bởi vì là lớp này là con muốn học ôi ờ à, con học lớp level hai à con học lớp level hai con vào đây cũng... em con đang học em con muốn học côi em con muốn học á em mới đang học level 1 chưa biết một cái gì em mới đòi lên level 3 sao mà lên được làm ờ, sao mà lên được thế là học cùng anh luôn hả nếu mà thế thì con nhà con phải có hai máy tính ấy, hay hoặc là hai cái điện thoại hai thiết bị cơ để mới học được chứ con đánh tên luôn ở đây cho xong bảy a cộng bảy là gì ok ok ok ok chào Tina buổi trước cô chưa cho con nick đâu nick nào con class dojo á vâng thấy các cô thấy các con chẳng vào class đầu trầu gì có đâu rồi xem màn hình thiếu nhiều bạn lắm nhìn này hôm trước các con đã xem ờ, cái clip mà cô quay ở ngoài đường chưa <laughs> các con đã xem chưa kiểu tùy hứng với con ạ cái này vẫn chưa vào được cô ạ cái này chưa vào được chưa được trời ơi hơi bị à cô đã ờ, nhắc ờ. các con là vào link xong rồi là nhấn của con ờ. rồi ờ, kết quả ờ, đấy đây là số điểm hôm trước các bạn được nên này có bạn trứng còn chưa nở mà cũng có điểm trời ơi nào bây giờ nhắn tin vào chat box cho cô bạn nào chưa có xin chào Reina bạn nào chưa có nick pass đâu châu cô ơi em đang chuẩn bị bài tập của mình teacher. em được ờ, bài tập của cô nếu mà các con xem video của cô rồi thì cô nói trong video là thứ chủ nhật chủ nhật cô mới trợ tài cơ có nghĩa là mình có deadline đến chủ nhật nhé không phải vội ớ ăn cái này anh chưa vào trứng các con trứng con chưa nở con trèo cái gì mà trèo cô con không có qr code cô gửi cho con á khánh ăn khánh đúng không <laughs> mấy hôm rồi cô không thấy con đi nhá khánh nhá đấy và cô cũng phát hiện kia con mắng. Đây cô sẽ gửi cho con cái đường link này. Con lúc đóng cái thì học cái gì bây giờ học một chung một cái. Trần Quốc Duy. Quốc Duy. Được chung một cái. Đâu cô link đi cô. Bạn nào? Bạn Huy Trường có chưa? Cái này bao nhiêu phút nhỉ? Cái này Nguyễn. Các bạn đổi để ờ các bạn đổi tên cho cô đi con cô ơi con xuống level một con chưa có cái gì con cứ chưa có gì bạn Đức Minh á à, đâu rồi nhở Đức Minh đâu à Đức Minh cô chưa thêm con thì sao ý? quên vâng. rồi trời vâng. ơi đây nè đọc lần được à, hồi trước con bảo cô mà cô bọn em giỏi thì hồn con lại phải tắt mic đi à, như hôm trước con ờ, dùng loa ngoài đúng không vâng. Trước con dùng loa ngoài làm sao để cho trứng nở đấy hình như trứng con nở rồi sao đức minh ạ à? đâu đăng minh phan nhật đăng minh à đây này chờ cô cô lại gửi link cho con con chỉ cần nhấn vào đường link thôi Trời à? các bạn ơi Ôi à. Ờ, à, không phải cái này không phải chỗ này wow. Vâng. đăng minh đăng minh share copy ơi sao con xem được bài post của cô con có thể xem được bài post của cô nếu như con vào cái trang này nè con đăng nhập ở trên máy tính hoặc là tắt ứng dụng class dojo đây đừng ứng dụng class dojo cô có trên máy tính nè nếu con nhìn thấy à, trên điện thoại trên trường trường trường trường ở đâu đây con vào rồi bố. Con đã có đâu. Chưa, còn Linh. Đó, đây con vào rồi còn gì. Trứng có nở còn gì. Rồi. Đâu à? Quỳnh viết huy trường của con. Quỳnh mà, con có phải là huy trường đâu. Vẫn là con à? Cô không biết là bạn nào đang nói đâu ý. Được rồi. Thôi ờ, các bạn tắt mic đi để ờ, gây tiếng ô ở trong lớp nhé. Ghi là ghi lịch sử bài 1 và 2 nhé. Đúng không? cái gì ờ, nữa à, con Đấy, cô dặn nghe nhận ngay giọng con phạm đức minh hmm. rồi cô thêm nốt bạn đức minh này vào thôi rồi cô dạy nhé bạn nào nói đấy còn là là bạn nào cô kim hoàng một này bạn nào nữa đọc đọc tên lên trên nào cần vào đường link thôi không nhưng mà con chưa vào link con vừa muốn nhảy hổ lên level 3 mà ok rồi thầy quân uh, ờ, tác hộ cô mic của các bạn để cô uh, cho làm bài nào hôm nay chúng ta lại ôn để hôm nay là buổi cuối cùng của cái unit uh, của cái lesson thân mic rồi cô ơi cô thân mic rồi cô ạ rồi ok hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại cái này về uh, gì nhỉ sports and games cô đã chuẩn bị cho con một cái ờ, bài tập rồi mình có thể ôn tập về các sports games và adverbs of frequency ok sẵn sàng chưa Nguyễn Trúc Diễm Em nhắn tin vào đấy cho cô đừng bật mic nhé cô thêm nào cứ bật mic ấy nhỉ? Không, bật mic, nhắn tin cho cô. Viết tên của con vào trong phần chat. Hello, teacher. Hello. <laughs> Nam Phương. Bạn nào, có một số bạn là cô đã bổ sung tên cho con trong danh sách lớp rồi. Đấy thì con phải nhắc bố mẹ đây này trần viễn nam phương này cô đã gửi vào đây rồi chỉ cần vào đây và ấn vào link là được nè đúng không rất là dễ dàng cô không mất công phải gửi cho từng bạn nữa mẹ bạn Nam Phương nhé đấy cô đã gửi vào đây rồi các mẹ các bố mẹ chỉ cần check cái link này thôi và vào đường link có một số bạn đây này có có mấy cái tên <laughs> ờ, các ờ, cầu thủ bóng đá tiếng mà cô không biết là bạn nào cô mình làm thế nào để vào được cái trang này và ờ, ở cô gửi ở trên group zalo cô gửi trên group zalo đấy dạ vâng đấy xong rồi các con nếu mà bạn nào chưa có tên thì hãy ghi vào phần ghi chú sau đấy cô một lúc sau hoặc là một, một lúc một lát sau cô sẽ cập nhật đường link ở vào đây mình vào lại và sẽ thấy tên mình chưa nếu mà vào được rồi thì đánh là yes hoặc là no đấy thôi cô đã hướng dẫn rất là kỹ ở trên à, zalo uh, mà các con này cô hỏi này các con nhận được hết bài tập về nhà của mình rồi đúng không yes yes or no Yes. Yes. Mm -hmm. Ok. Rồi. No. No á. Cô up ở trên group Zalo của mình đó. con không biết. Không biết á. Rồi, bạn không nào? Nhóm mà Bạn nào đấy? Có mà. Ôi trời. Cô ơi, Mỹ cô nhưng con chưa cô vào. Hồi tiểu học mà. Cô tiểu học vào mà. á. Không nữa cô. Tiểu ấy. uh, <laughs> ok. Thế thì cô mời các con vào cái nhóm này nhé. Ồ, không biết là... Cô nhóm, nhóm của huynh lên nhóm tiến chí đó cô. Ừ, hội phụ huynh trung học cơ sở. Ờ, cháu là vì cháu năm mươi là cổ nên là chỉ có... Mời vào nhóm bằng link. Hả? Dạ, okay. Gửi cho tất cả mọi người nhá, Đường link Zalo á. Và nhóm Zalo á. Đó. Đó. Vâng Này, các bạn còn chưa biết đến nhóm đấy. Buồn quá hình như mẹ con cũng gửi từ cái nhóm đấy sao ấy cô tất nhiên rồi mẹ con phải là người biết rõ nhất chứ ok không mất thời gian nhiều nữa chúng ta sẽ ôn tập về sports and frequency chúng ta có hai câu hỏi nha ok cô sẽ à, copy đường link để chúng ta sẽ chơi nhé Được rồi đây uh, <laughs> ok các con bạn nào đã um, gọi là cô, cô, cô, cô duyệt con đi cô chưa chưa chưa phải bây giờ nhá sau giờ học con nhé ok khi nào cô cho bật mic khi nào cô mời con bật mic thì con hãng bật chưa bạn nào à, sẽ nhớ chắc chắn là mình nhớ tất cả những uh, môn thể thao trò chơi và adverbs of frequency thì nhắn yes vào trong khung chat box cho cô xem nào để cô check xem bạn nào yes nào ok bạn nào chắc chắn có hai câu hỏi có hai câu hỏi bạn nào tự tin là mình làm được 20 trên 20 bạn là tự tin <laughs> có có vài bạn lần trước là không tham gia chưa tham gia các cái buổi trước của cô ấy như là bạn Reina cô thấy là con khoảng hai buổi cô hơi phí <laughs> đấy nhưng mà cô nghĩ là con đã có những cái kiến thức này từ trước rồi có thể là con sẽ được điểm cao cho hôm nay bạn China bạn à, Thủy Tiên China con có chắc chắn là mình lại đứng thứ nhất hôm nay không yes, Ok. Đường link đây rồi. Cô sẽ gửi cho các bạn vào trong chat. Có nghĩa là ngược ngược lại á. Okay. Rồi các bạn không nhắn tin vào đây nữa. Nó bảo vậy. Con đánh cốt à? Đấy, nhấn vào link các con. Ai ta? Ok. Trải nghiệm các bạn này. Ờ, rồi bạn nào nói kể cho cô một bài uh, sports ngoài môn thể thao mà con nhớ me một vài thôi ok bạn uh, huy trường hộ cô rồi nào khi đợi các bạn vào phòng đủ thì chúng ta sẽ ôn lại hello, một chút teacher. ok hello trường nice to see you OK, yes name some of the sports that you remember just some not you don't need to say like a lot or all of it just some okay Me. Mm -hmm. Trường, yes, dạ, you, Huy Trường. Um, football. Yes, dạ, basketball. football. Basketball. Sailing. Sailing. Um, badminton. Uh-huh. Um, yeah, dạ, anything else? Um, ride bike. Riding a bike? Okay, it's yes. called cycling, right? Cycling. Okay, ah, great job. Cycling. cycling, yeah. Okay, thank you. Chưa có tắt mic của cái này. Unmute. Okay. Vẫn này đến lớp 6 không? Vậy. <laughs> Okay. Rồi bạn nào có thể kể cho cô thêm một vài sports khác mà bạn Huy Trường chưa kể được không? Ok, cô mời bạn uh, Thanh Thư nào. Rồi, các bạn khác đợi cô nhé. Thanh Thư. Ok, các có thể kể thêm một vài. Ok, bao nhiêu bạn vào rồi? Của ta. Soccer. Soccer, yes. Soccer. Cats. What? uh, <laughs> basketball. Basketball? kể tên được tất cả những bộ môn chơi chơi bóng luôn xem nào chơi bằng ừ. bóng dùng bóng để chơi ấy. volleyball uh ờ, ờ -huh. basketball volleyball ờ. nữa môn môn môn quần vợt là quần vợt <laughs> mình hay nói tennis mình hay nói là môn tennis đúng không <laughs> ok dịch thuần việt của chúng ta sẽ là quần vợt nhé ok quần vợt tennis còn gì nữa không môn uh, môn mà ở Việt Nam ít thấy lắm là môn uh, bóng bầu dục cũng dùng quả bóng đúng không ừ. cái môn rugby ờ, bạn nào nói đi? bạn Đức Minh à ok thank you Thanh Thư ok thank you 45 bạn rồi còn bạn nào vào thêm không hết chưa con có 57 bạn mà không, không nay Trinh vào chơi á trời này không được ít quá hôm okay Minh Trang can you tell me uh, I can some, tell you some name of the sports that don't use a ball okay uh, paragliding okay paragliding mountain, mountain biking mountain biking yes yes uh, and uh, let me see rock climbing rock climbing nhớ là chữ m các nhé rock climbing chữ b ở đây là âm câm mình không đọc là climbing là climbing and skiing skiing ok great job tất cả đều là những từ uh, khá là nâng cao đúng không ok thank you Minh Trang ok Đức An can you tell me some more sports that don't use any ball skiing Yes, Đức An. Thế rồi cô không nghe thì con nói rồi. <laughs> Oh, cycling, uh, no, cycling or sailing? Cycling and sailing, yes. Anything else? Um, running, cycling ấy okay. swimming or swimming mm -hmm. yes or maybe we have gymnastic gymnastic right okay thank you thank you so much Đức An ok 47 bạn cô thấy là chưa bạn nào vào thêm nào thì cô sẽ start đây còn sẵn sàng này Ồ. <laughs> quá có những câu mình phải nghĩ kỹ nhá có những câu mình phải nghĩ rất là kỹ ôi rồi để xem bạn nào được streak nữa nha no, giỏi quá wow wow wow wow wow wow okay the leaderboard is changing mai anh con vẫn chưa chơi được hả Ôi trời. Cô gửi lại link vậy. Thôi để con xem thử coi là chơi bằng cái khác, chơi bằng không không chơi bằng Google được không? rồi xem leaderboard nè wow. wow wow wow wow wow wow giữ streak nha giữ streak nha bạn Trần Minh Anh rất là tốt 14 14 câu đúng liên tiếp wow wow wow Wow. giỏi thế giỏi quá cô ơi con không vào được wow, wow, wow, wow. bạn nào sẽ về đích trước đây tốc độ cũng rất là quan trọng nhá ôi bạn trần my anh giỏi quá ôi thật luôn streak 20 câu cố lên con minh anh <laughs> giỏi quá giỏi quá oh my gosh oh no oh no anh thành có vẻ suy nghĩ rất là lâu đúng không? Cô hy vọng là suy nghĩ đấy sẽ giúp con rơi vào top 5 Dạ. Wow. Cô các bạn khác nè. Nãy là mới calculate được uh, được cái kết quả của mình cô. Wow. okay một vài bạn vào rồi nhưng không chơi được. Hmm. Lý do vì sao nhỉ? bảo luôn con đứng cuối bảng đi không wow phần trăm số phần trăm câu đúng đã tăng lên rồi nè thế rồi An Khánh <laughs> bị sai một câu mất streak rồi oh. ok great job em bị ao ra em không bắt đầu được bạn nào đấy? Bạn nào nói đấy? Lê Bùi Đức An sao? Tốt quá này. Trong top 10 cũng khá là tốt rồi đúng không? À, à. Thành An, ok. Con là Lê Thành An đúng không? Em bị ao ra, bạn cho vào được. Okay. ok có 55 bạn vào mà chỉ có vài bạn chơi được trời ơi các bạn khác không chơi được Ui, Gia Hân, Cô tưởng con chơi rồi Gia Hân con chơi vào máy khác à À, bạn, bạn ra hân chơi lại tại sao tại sao vẫn được chơi lại những bạn đấy vượt top một luôn thì sao cô ơi bạn Wendy bảy không chơi được à? con kiểm tra lại máy của con con dùng bằng thiết bị gì vậy Cáp này à? no sao internet cũng... nè internet nha no internet nè à là internet rồi ok các con vẫn đang chơi chứ hồi nãy thì nó ghi là không mình đợi các bạn một chút nhé mạng dây này cô hồi nãy nó để cái mạng kia thì con nói cho ba là nó... ok cô nghĩ là ba vị trí đầu tiên của bạn Trần Minh Anh Đoàn Thu Giang và Nguyễn An Khánh có thể yên tâm được rồi đây bạn bạn nào là dream was taken vậy streak rất là cao tuy nhiên là con lại trả à? lời ít hơn ít hơn các bạn khác có giờ là tuyên dương bạn Trần Minh Anh trả lời đúng câu liên tiếp luôn No, you're not stupid, Raina. You are good. Just believe in yourself. Okay. You can do better next time. Don't worry. Everyone is smart, just different levels <laughs> of smart, right? And luck also. No, Hang, stop it. Okay. Terrible? terrible without the T. Rồi <laughs> cô nghĩ là cô sẽ dừng. Cô vẫn đang chơi. Oh my god. <laughs> Thế cô cô xem uh, leaderboard xem nào. Cô chơi lại đi á. Ok, bạn nào vào top 10? Top 10 như kiểu hoa hậu ấy nhỉ? <laughs> Top 10 hoa hậu Hoàn Vũ. có bạn nào bị loại khỏi top 10 không vậy trời ơi Tina Ôi, ơi có trường hợp gọi là hai top 9 phải có trường hợp hai top 9 tính nào cô tính luôn cả hai top 9 luôn. cô vẫn nghe thấy tiếng Ôi, what just happened các bạn ở trong top có vẻ đang hơi sợ hãi đúng không? <laughs> có hai bạn đứng số 9 đấy bằng điểm nhau ok ui cô dừng nhá cô dừng nhé các bạn ra hơn vẫn đang chơi bạn bảo long vẫn đang chơi ờ oh nào thôi cô kia cô phải dừng ở đây thôi không chúng ta hết giờ mất cô còn nhiều thứ nữa các con <laughs> làm nữa OK, I'll end this year. OK. okay end chưa vậy ok cô đã end game rồi đấy Avenger Endgame. Okay, let's check. Thôi, bạn Trần Minh Anh, cô không có gì nói nữa rồi. Còn đúng hết cả câu lại còn giữ streak 20 nữa thôi. Cô, cô không còn gì nói nữa, rất tiên dương. Ok, Trần Minh Anh. Tên con ở đâu nhỉ? À, cô sẽ tìm như thế này. Minh Ok, cô sẽ tặng con bao nhiêu điểm? Một cái work hard này và một cái là um, on task ok ok bạn tiếp theo là bạn nào đâu rồi đâu rồi đâu rồi nhầm nhầm nhầm bạn đoàn thu giang ok thu giang đúng được 90 câu có được strict không strict chưa chưa được sai vẫn ở đây đoàn thu giang <laughs> ok thu giang where are you có phải con đây không chúng chưa nở nhá ok on task Ừ, An Khánh. An Khánh con chưa vào được. À, có vào được rồi đây. An Khánh. Ok, participating. Uh ừ -huh. Dream was second. Cô không biết tên là bạn nào đâu. cô không cho điểm được nhá. Không cho điểm được đâu. Phạm bạn đấy, bạn đấy ở trong ở trong chat bạn ấy ghi là bạn đấy bạn nhân đấy cô. Nhân à? Nhân gì nhỉ? Vâng. Cái gì nhân nhỉ? Ờ, nhân nhân. Bạn ấy đặt tên là ừ. nhân. Có mấy bạn hình như cô không biết là cô đã cho vào đây chưa? Chưa có rồi. Ok, cô sẽ đi vào bạn tiếp theo là bạn à, Hoàng Giang. Cô tải quýt. Ok. Khi nào mà con được nhiều nhiều điểm thì cô sẽ nghĩ ra cái gì đấy tặng các con. Mà cô chưa nghĩ ra được. Phạm <laughs> Hoàng Giang. Ok. Great job. Vẫn không biết bạn em Pape là bạn nào nhé. Thành An. Ok. Thành An. Where are you? Lê Thành An đúng không? Okay, great job. Good job. Good job. À, Ngọc, không biết là bạn Ngọc nào, nhiều bạn Ngọc lắm. Đào Khánh Linh. Ok, Khánh Linh đâu? Hai bạn Khánh Linh trong lớp, xem bạn nào là họ nào Khánh Linh. Đây rồi. <laughs> ok. Đức An, Đức An, hôm nay cô sẽ tặng điểm cho top 10 nhé. À, Đức An, cô nhớ là bạn ở đâu rồi? Đấy, được chưa? Ờ, tú. Tú là bạn nào? Có mấy bạn tú lận đó. Ngọc Tú. Nguyễn Ngọc Tú rồi, ok <laughs> con. Làm sao con phải ghi đầy đủ tên nhé. Rồi, thôi cô sẽ chặn tặng ờ, nốt một điểm cố gắng cho bạn China. Rồi, Thủy Tiên. Cố gắng lên con nhé. Nguyễn Ngọc Thủy Tiên. Ok, on task. Great job, great job. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ review các câu hỏi này xem nào. Câu 1, cô thấy các bạn kiểu lúc vừa mới vào cô thấy con kiểu tích tích tích Bạn nào cũng trả lời đúng câu này. Ok, bạn nào nói giúp cô môn môn thể thao này mình dịch ra tiếng Việt là gì đấy? Cô tay nhá. Ờ, ok. <laughs> Ờ, nào Khôi nào hộ cô xem nào. Con không được chơi bây giờ con giúp các bạn trả lời uh, câu này. Ừ, Okay, câu 1 mình chọn cái gì đấy? Ai. Dạ cô. Con nói đi, câu 1 I play I play basketball twice a week. I play basketball twice a week. Okay, great job. Thank you. Thank you. Basketball, à quên chưa hỏi. Basketball trong tiếng uh, Việt là gì hả con? Uh, I won. Basketball trong tiếng Việt là môn thể thao gì? Bóng rổ. Bóng rổ, đúng rồi. Ok, great job. Một điểm nữa con. Thank you. Tiếp theo, ai dot dot dot gymnastics once a week. Uh, um, Phạm Đức Minh, Phạm Đức Minh. Hi. Uh, I uh... câu này đúng câu mình sai. I uh... À, đây. Cái nào người ta go away đây, do đây. Anh đúng à, đúng. à nhớ rồi. Do gymnastics <laughs> on a ờ, week. Đây là I môn do... thể thao Trung Quốc ạ. Đúng rồi, I do gymnastics once a week. Ok, great job. Có 30 bạn, 37 bạn trả lời đúng. Các bạn khác thì chọn play với cả go. <laughs> Ok. I never. Ok, thank you Đức Minh. Thank you Đức Minh. Next one. I never. À, cô sẽ không mở cái này đâu. Tự nhiên lại cho các con. Đây, hai answer vậy. <laughs> ok ok câu tiếp theo phan nhật đăng minh mình mình ở đâu rồi? ok chờ cô thêm bạn bạn minh ok rồi tiếp theo là con phan nhật đăng minh okay. I never go swimming. OK. I never go swimming. OK. đúng rồi. I never go swimming tất cả những môn thể thao nào kết thúc bằng đuôi ing thì mình sẽ dùng đâu đúng không nào ok thank you phan nhật tăng minh ok here you go ok next one how often do you dot dot dot tennis tennis là một môn thể thao dùng bóng vậy mình sẽ dùng động từ nào à, Thu Huyền 5A <laughs> Thu Huyền không biết là cô có tên con trong lớp chưa nữa ok thưa cô là how often do you play tennis ạ how often do you play tennis ok great job câu này con sẽ chuyển sang tiếng Việt là gì Thu Huyền nhá vẫn là Thu Huyền nhá con thưa cô chuyển sang tiếng Việt là có là Nguyễn Thị Thu Huyền không How often do you play tennis? Okay, mình sẽ nói câu này trong tiếng Việt là gì? Mình chỉ Bạn biết nói bằng tiếng Anh thôi. Uh, mình dịch như nếu mình dịch như thế thì mình lại nhận được câu trả lời là có hay không đúng không mình sẽ dịch là bạn chơi tennis bao lâu một lần Đấy, bạn chơi tennis bao lâu một lần ok thank you thank you tất nhiên trong tiếng Việt thì mình sẽ hay hỏi mọi người là cậu có thường xuyên chơi không đấy thì mình tất nhiên mình vẫn nhận được câu trở trả lời là có tớ thường xuyên chơi tennis chẳng hạn là uh, hai lần một tuần chẳng hạn đấy thế nhưng mà khi mà mình dịch ra thì mình phải có cái tính chính xác trong đấy nha okay thank you thank you how often do you play football okay câu này thì cô cần các con giải thích kỹ hơn cho cô một chút bạn à, Emma Mai Anh là lúc nãy không chơi được đúng không? Vậy thì bây giờ con trả lời giúp cô câu này nha. Cô Ừ, nghe đây. Um, từ, um, cái này phải là I never play football. Ok, con có thể giải thích vì sao? Um, về vị trí của từ never như thế nào là đúng trong câu không? Thưa cô thì là uh, từ never này nó phải đứng sau chủ ngữ đấy hôm trước cô đã sẵn rồi từ uh, ờ, trạng từ chỉ tần suất sẽ đứng đâu đứng trước động từ thường nghĩa là sẽ đứng trước từ play và nó không thể đứng cuối hay là sau từ play được ok cảm ơn mai anh con là võ, võ mai anh đúng không okay. thank you thank you next one we have Ok, câu này chúng ta phải chọn nhiều <laughs> hơn đúng đúng không? How often do you play golf? Mm. Ok, oh. thấy các bạn trả lời cũng khá là đúng nè. Bạn nào giải thích giúp cô với? Bạn Đào Khánh Linh nào. Ok, Đào Khánh Linh, cô. Ok, cô chuẩn cô cô sẵn sàng nghe con nói rồi đây. Bạn nào dear God đây hả? uh, how often do you play golf là hỏi là uh, bạn ừ. bạn chơi uh, golf bao lâu uh, mm. I play golf three times a week uh -huh. tôi chơi golf golf uh, ba tôi chơi golf ba lần một một tuần ba lần còn, một tuần I ừ sometimes play -huh. là tôi thỉnh thoảng tôi, tôi thỉnh thoảng chơi, chơi golf. golf. Uh -huh. Câu nào play, đúng nữa? I play golf every day. Tôi okay. chơi mỗi ngày. Đúng rồi. Thế câu cuối I play golf twice có đúng không ta? Dạ không. Ok. Nếu mà muốn nó đúng thì mình sẽ nói như thế nào? Dạ I play golf twice a week ok đúng rồi twice một cái gì đó chứ mình không nói là ai đúng không ok cô sẽ ông à, thánh linh rồi có mấy thánh linh nhỉ có hình như cô vượt điểm cho con rồi ấy. ok next one cũng là chọn nhiều hơn một đáp án đúng nào tôi nhiều quá chả biết chọn đoạn nào Trời ơi. Hình như các bạn này là bạn mới sao? Kim Vũ Hoàng có phải con mới không? Vâng ạ. Con là Hoàng Kim Vũ à hay là Hoàng Vũ Kim hay là Vũ Hoàng Kim nhỉ? Kim tên tên tiếng Việt của con theo chiều tiếng, xuôi là gì? Tiếng Anh là con tiếng Anh là Kevin. Ok. Con là Vũ Vũ Hoàng Kim à hay là Hoàng Con Kim là Kim Vũ Hoàng cô. Ok, Hoàng Kim Vũ đúng không? Thôi. <laughs> con là giải Kim Vũ con. Hoàng cô hỏi chấm. Kim Vũ Hoàng, Kim có nghĩa là con họ Kim á? Vâng. Oh no. Rất xin lỗi con cô cứ nghĩ là con họ Hoàng cơ kiểu viết ngược lại rồi bạn uh, bạn Hoàng đúng không <laughs> bạn Vũ Hoàng trả lời giúp cô câu này okay. How often do you go running? Okay, I go running on Wednesdays, I go running on Wednesdays and Fridays, and I never go running. Okay, and great I... job. Uh ừ -huh. Giải thích giúp okay. cô với. Thì à, nó hỏi là mình uh, hay uh, mình hay đi ờ, chạy bộ vào lúc nào thì ờ, chọn cả ba câu kia vì nó đúng còn ờ, thừa một câu sai là bởi vì nếu như câu này muốn đúng thì phải là I never go running. Đúng rồi, vị trí của từ never ở đây là không đúng không? Nên mình sẽ không để chọn nó được. Never phải đứng trước, động từ thường này và các câu khác. Ok, đúng rồi. Tôi đi chạy bộ vào mỗi thứ tư, mỗi thứ tư và thứ sáu. Ok, khi nào mà chúng ta thêm s ở sau các thứ này thì có nghĩa mình sẽ dịch là mỗi thứ tư mỗi thứ sáu ok great job uh, cô sẽ cộng điểm với con sau khi mà cô thêm tên con vào hey, how often do you go à, chết <laughs> cô lại nói trời ơi how often do you go sailing ok cô sẽ tặng cô một điểm cô sẽ tặng cô một điểm cô cũng có trong lớp đấy đâu rồi cô né <laughs> cô chưa được điểm nào hay sao ý ok helping others <laughs> okay, okay. Thôi cô sẽ ờ, cẩn thận lần này. Chọn nhiều hơn một đáp án đúng. I do judo. Gì gì đó. bạn Bùi Lan Phương hộ cô xem nào. Cô là em chọn I do judo on Thursday. I do judo on Monday and Tuesday. I Tuesday. do uh -huh. I do judo on Saturday afternoon. Uh, còn em không chọn câu on Thursday in the morning. Thế hả? Đáp, con biết đáp án của câu này là gì không? Tất cả đều đúng. Ờ. Tất cả đều đúng nhé. làm gì có bắt buộc là phải có đáp án sai trong câu này đâu, đúng không? Đó, I do judo. Tất cả đều đúng on Thursdays, on Thursdays in the morning, on Mondays and Tuesday, on Saturday afternoons. Hiểu đúng nhé. Ok. Thảo nào accuracy chỉ có 12%. Úi chà. Ok. Nhiều hơn của đáp án đúng. I do Arabics. Ok, tất nhiên rồi, never, không bao giờ đứng cuối câu mà chúng ta sẽ phải đặt nếu vị trí đúng của nó là I never do Arabic. Còn các còn lại thì đúng rồi. Ok, ok. High answer. <laughs> ok động từ nào dùng cho môn thể thao dùng chơi với bóng cái này nếu mà mình uh, biết được một số động từ một số uh, trò chơi một số môn thể thao đây dùng bóng mà mình hay dùng động, động từ nào thì mình sẽ biết ngay đúng không đây Uh, bạn à, bạn Nguyễn Văn Khánh hộ cô nào <laughs> hôm nay con để cái phong gì thế Uh, I think it is play because I chose play and then it has the strict. so it means that I'm correct. <laughs> yes. It, has to be play. Yeah, it has to be play, right? So no explanation? Okay, so no explanation because it is a rule. So can you give me some examples? Uh, I, I play football. I, I play football. Yeah, I play football. Uh, Anything else? What else can you play basketball. with? Mm -hmm, basketball. I play basketball. Uh, maybe that's all. I okay. haven't tried. I haven't tried for uh, volleyball. Okay, but you can. You will. You will be able um, to. Mm -hmm. But I did play tennis with my foot. You do? You do? Yeah, with my foot. Instead of playing the tennis with like with the with uh, the racket? Yeah, do the racket. I, I use my foot and then kick it. Okay. Uh, instead of kicking the football because we still we steal the tennis ball from from the um, from yeah. the court Okay, thank you. So you have a tennis ball at your house and you kick it with your foot. Yeah. Wow. Yeah. That is very innovative, <laughs> right? thank you. Thank you so much. Okay, anh Khánh đâu nhỉ? Anh Khánh cô nhớ là ở đầu. Okay, thank you for your sharing. Next one we have. Tất nhiên là play rồi đúng không nào? Play dùng cho các môn thể thao chưa với bóng. Động từ nào dùng cho môn thể thao có đôi in dễ quá. Trời ơi. Kể cả không phải môn thể thao thì vẫn dùng in đúng không? Như kiểu là cái gì đó shopping nhỉ? Đấy. Ok, bạn Linh Khánh Linh, Lina giúp cô nào. Ok. Môn thể thao nào có đuôi in? và mình sẽ dùng động từ gì uh, we going playing uh, playing không những môn thể thao có đuôi là ing ấy con chẳng hạn như là running cycling đó thì mình sẽ dùng với động từ gì mình sẽ nói là cái gì running cái gì cycling uh, ờ, play doing có thể con chưa hiểu câu hỏi cô rồi ok cảm ơn con bạn nào giúp cô với bạn uh, ngọc có phải con là tú ngọc không dạ ok tú ngọc đúng không con ok giúp cô câu này với những động từ nào động, động từ nào thì mình dùng với những môn thể thao kết thúc bằng in em thưa cô là em chọn play play ờ, nếu như mình nói là play running thì có đúng không nhiên running vẫn là một một môn thể thao đúng không nào nhưng mà mình sẽ không dùng với play play thì dùng với những môn thể thao dùng bóng thôi chẳng hạn như là play ừ. soccer đúng không à play đúng rồi play football đó rồi thank you ngọc rồi vẫn chưa có bạn chưa có bạn nào trả lời đúng cô uhm, bạn nguyễn thái mỹ xem vâng. nào bạn nào đang nói đấy bạn nguyễn thái mỹ giúp cô bật cam lên con nhé cô muốn nhìn mặt ừ. không biết là cô đã con cô là con uh, chọn từ go ạ Ok, go, đúng rồi. Đây là lại là một quy tắc của chúng ta. Go running, go cycling. Maybe we can go shopping, right? Okay. So can you give me some more examples with go plus verb ing? Cho cô một vài ví dụ với. Nghĩ nào. Ok. Còn có go gì nữa nhỉ con Con có thể nghĩ ra được những go gì nữa nào? đây cô mở mic cho con đâu gì nữa nào các bạn có thể viết vào trong uh, trong trong uh, inbox trong phần chat chat box đâu ờ, đúng rồi bạn phạm hoa phạm hoàng giang ok go swimming đúng rồi gì nữa không <laughs> ok đâu gì nữa go sailing đúng rồi giỏi quá no shopping shopping nếu là môn thể thao thì sẽ được chấp nhận <laughs> ok go skiing giỏi quá go skate skating đúng không go skateboarding ok very good thank you next one động từ nào động từ nào <laughs> dùng với môn thể thao mà vừa không dùng bóng lại vừa không có đuôi in dễ quá dễ quá bạn minh anh giúp cô con cho cô là do. Ok, do. Con có thể cho cô một vài ví dụ được không? Um, do gardening. Yeah. Dạ. Do gardening? Không có ích cơ mà. Với là gardening không phải là ừ. sport. <laughs> ok, mình Anh. Do gì? Do gymnastics, đúng không? Đấy, do gymnastics. Do judo do karate đúng không đó những bộ môn mà không dùng bóng mà cũng không có in luôn ok thank you next one how dot dot dot ôi thôi chắc cô không hỏi nữa bạn nào cũng biết rồi <laughs> đúng không Để cô hỏi con nhé thì cô họ sẽ hỏi con nhé là ừ, bạn nào bạn nào Em nào bạn Cristiano Ronaldo hãy lên tiếng đi nào bật mic em cô nói chuyện cùng nào con tên là gì đấy con tên là gì Ôi, thẳng lên đây nhìn tên thật của con là gì lưu tiến đạt lưu tiến đạt ok bổ sung vào đây luôn trời ơi lưu tiến đạt đúng không con trời ơi cô sẽ gửi đường link cho con sau nhé rồi trả lời giúp cô nào Okay, how often do you go cycling? Tell me and everyone, how often do you go cycling? I never. I never what? Okay, I never go cycling. Okay, thank you. Cô có tên của con ở đây rồi nhưng mà Cristiano Ronaldo này. Ok, nhưng trứng thì chưa nở. Yep, next one. Okay, đấy, lúc đấy cô gợi ý cho các con rồi đấy. How often do you play hockey? Mình sẽ dịch chuẩn chuẩn chỉ sang tiếng Việt là gì? Câu này có vẻ là trả lời hơi ít đúng không? Khi nào? Đấy, cô cho các con chữ khi nào vào đây để con đỡ bị nhầm lẫn. Khi nào thì mình phải dùng từ để hỏi là when, đúng không? When chứ không phải là how often. Ok, thế thì mình sẽ chọn đáp án là bạn chơi khúc côn cầu hockey đúng không? Bao nhiêu lâu một lần? Ok. Ok, rồi. Thôi được rồi, tôi khô show luôn. Mình sẽ dùng giới từ on với tất cả các thứ trong tuần. On Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, on Friday, on Sunday, on Saturday. Ok, các bạn nào nói cho cô biết nếu mà cô dùng từ uh, cuối tuần thì cô sẽ dùng với giới từ gì bạn nào có thể nói cho cô được không nam phương hộ cô thế nào cô là wicked ok mình sẽ dùng với giới từ gì đằng trước ấy um, in cô in hả ok mình sẽ có hai cách là at weekends hoặc là in không phải không phải in đâu on the weekend ok con tên là Nam Phương đúng không? Con đã login vào đây chưa nhỉ? Dạ. Con chưa vào được cái nhóm uh, nhóm trung học cơ sở cô. À, thế á? Có dạ. nhỉ? Làm nào để thế sao thế sao thế sao con biết vào Zoom? Thế sao con biết là pass với cả <laughs> ID thì vào là à, con này con có ở bên uh, tiểu học cô. À, thế thì <laughs> Rồi, cô cảm ơn. Thế thì con phải nhắn tin với cả thầy bên đấy, thầy cho con vào. Ok, thank you Nam Phương. Xong chưa nhỉ? Ok, mình còn một vài câu nữa thôi. Never and sometimes đứng trước động từ thường có đúng không? Tất nhiên là đúng rồi. Ok. I go skiing on Sundays in the evening. Còn hai câu cuối cô hỏi nhé. Cơ tôi tập thể dục nhịp điệu <laughs> mỗi ngày sai tiếng Anh là gì? ok ok bạn chase bạn nào Đây, giờ cô mở nhấm nick, nick của nam phương rồi chase phải chase không vậy <laughs> chase xong rồi có mặt mèo ok tên đầy đủ của con là gì thế mở mic đi con <laughs> con mời đúng không ừ. con mời đúng con trả lời cô nào bật mic lên tự tin lên trả lời cô và các bạn cùng nghe đâu rồi biến mất rồi còn Messi và CR7 nữa trời đất ơi Ok Chase con có trả lời cô và các bạn đang đợi này các bạn các bạn đợi này Ok ok được không con trả lời được không What? Dạ. Ok hello What's your name My name is Hùng Tuệ Minh Tuệ Minh có tên ở đây rồi nhỉ có tên rồi đúng không Ok rồi dịch giúp cô câu này tôi tập thể dục nhịp điệu mỗi ngày minh như này đúng không nào trả lời đi để cô tích trong cái nào sẽ <laughs> dịch là ớt sao con cứ tắt mic thế các bạn đợi con đấy con phải trả lời nhanh nhá I do aerobics every day OK, I do aerobics every day. OK, con nhớ là cho một ít trọng âm cái từ aerobics nhá. The mà, aerobics, đúng không? I play aerobics every day. Thank you. Đúng rồi, cảm ơn con. Rồi, tích cho cái. Helping others. Còn cùng câu thôi. Rồi, các con ờ, giơ tay nào. <laughs> có một bạn câu hỏi. Nốt, bạn nghĩa. Bạn có mỗi một chữ nghĩa thôi cô không biết là nghĩa gì mấy bạn nghĩa trong lớp nghĩa ơi alo alo đây rồi nghĩa Doraemon đây alo. cô đây cô đây <laughs> rồi trả lời giúp cô câu này đọc cả câu giúp cô nhá I go swimming on Mondays uh, Wednesday and Fridays in uh, the afternoon Ok, rồi, đúng rồi tuy nhiên là cô sửa một chút bởi vì chữ afternoon bắt đầu bằng uh, nguyên âm nguyên âm là gồm những chữ uể oải đúng không u e o a i đấy nên mình sẽ đọc chữ tờ này là the đúng không I go swimming on Mondays Wednesdays and Fridays in the afternoon Ok, great job. Con tên là gì nhỉ? Nghĩa ơi, con là gì Nghĩa thế? Con là gì Nghĩa thế? Hả Nghĩa? bạn nghĩa đây minh nghĩa và bạn nghĩa nào nữa nhỉ hữu nghĩa là gì ừ. Cô chưa nghe thì cái gì cả. Okay, thank you, thank you. Rồi, không biết cho điểm bạn nào Rồi, cảm ơn con. Ok, rồi cô sẽ dừng share cái này. Cô sẽ share cái này nhá. Hôm nay thì cô sẽ ờ, một vài phút cuối giờ thì cô sẽ dành cho con một ừ. vài phút để ta sẽ ngâm cứu những câu hỏi này. À không, chưa ngâm, chưa ngâm, chưa ngâm, chưa chưa phải chưa đến chưa đến. Một cái quiz nữa nhưng không phải là quiz, không phải là làm bài tập mà nó là một cái poll gọi là khảo sát ấy. Đây bây giờ cô sẽ cho các con làm cái đó. Ừ. Chờ cô một chút nha. Ờ, đâu nhỉ? Rồi, What do kids want? Ok. Có vài cái này thôi. Ôi. Không có đáp án nào đáp án đúng cả. Sao con? Sao con? Con nói gì thế? Cái này có tải về, có cần phải đăng nhập không cô? Cái gì tải về hả con? Cái quiz kìa. Đâu chưa? À, cái này con thể hình như có app ở trên máy tính này, ở à, trên điện thoại này hoặc là con có thể uh, làm trên trình duyệt nữa. Ừ. Ok đây không phải là bài tập đâu nhé nó chỉ là một cái quiz để cô xem là các con sẽ trả lời như thế nào thôi ok ba câu hỏi thôi mà gửi uh, ờ, link nhá con có thể bạn nào không có uh, đang dùng điện thoại thì có thể vào cái đường link là joinmyquiz.com sau đấy thì nhập code vào là mình có thể chơi được bạn nào thì dùng máy tính thì tất nhiên là sẽ nhấn vào đường link của cô thì nó sẽ dễ dàng nhất joinmyquiz.com copy nhé gửi cho công vào đây joinmyquiz.com nhập code 79002 vào các con có bị mạng có bị vấn đề gì không có bị chậm Ôi con không thấy link cô ạ. Thế á? À chết chết chết gửi gửi nhầm gửi nhầm. Đây đây con ạ. Cô ấy gửi các bạn ở ngoài phòng. Sorry các con. Ờ, Rồi. Ừ. Tắt. Chị. Chị mà nó hát Thích cô ấy <laughs> Đây, cái bài này ngắn thôi Ngắn nhưng khó Không, nó có phải bài tập đâu Nó không phải bài tập các bạn Chỉ là cô muốn nghe. cái bài hôm qua ấn không có chỗ Cô chỉ muốn ờ, nghe cái, cái ờ, suy nghĩ của con thôi Về một số câu hỏi sau đấy thì mình có thể gọi là nói về nó biện luận với nó giải thích vì sao con lại chọn đáp án đó hoặc là có thể những cái đáp án của con những cái suy nghĩ của con không giống cô thì con cũng có thể nói với nó ok chắc là cô start nhá chưa đủ rồi chưa đủ có 55 dạ. bạn có 33 bạn trong này thôi ổn chưa các con cô, cô ở đây có hai đường link thì con biết phải chọn đường nào đây nó giống nhau mà con Ờ, ờ. Vào được Vào quân hay là vào cô Hương nhỉ? Cái nào, cả hai cái đều giống nhau. Con nhìn mà xem, giống nhau y hệt. Thôi, vào nhận cái nào cũng được hết. <laughs> Mạng hiếu chạy không vô. Ok, cô biết rồi hôm nay thứ năm đúng không? Các bạn cũng học online khá là nhiều. Nên nếu mà hôm nay làm không hết thì ừ. ờ, thứ chủ nhật cô cho con làm lại, không vấn đề gì. Bạn nào vào được thì vào, không sao hết. Ôi, em không Bạn vào được. nhiều <laughs> Rồi. Thôi con vào cô Hương cho mày mà. Con không vào được. Lại không vào được. Đấy, à. mình chỉ à. có hai cách này thôi. Nhập lên joinmyquiz.com, nhập code hoặc là vào đường link của cô. Đường link cô gửi lại đây. Rồi ơi. Rồi, start nhá. Hay không phải là bài tập gì đâu, cứ trả lời bình thường. Kết thúc rất là nhanh thôi. bạn nào vào được đội ở ờ, tốt thì ra vào được rồi đúng không ok all done rồi tất nhiên tất cả các bạn đều đúng cô sẽ tải cái results về xem nào xem các con chọn gì nhá ok share cái này luôn uhm, ok ok cô xem mà câu trả lời nào bạn nào mà nó thì cô sẽ hỏi các con uh, ok đó, cô muốn hỏi bạn Đức Minh chơi kém. Là bạn nào? Giơ tay lên cho cô. Vì sao? Why don't you want to do your homework? Bởi vì cô hỏi con là how often do you want homework đúng không? Thế con trả lời là I don't want homework. Why? <laughs> Bạn Đức Minh chơi kém đâu? Đức Minh là bạn Đây đây. đây okay. okay, why? Can you explain your answer? Con, con tại sao con lại không muốn làm bài tập về nhà của cô? Uh -huh, uh -huh đâm đúng tim đen why Mua đâm đúng tim đen bởi vì là I uh, um, okay. tell me in English okay I uh, I what? Ôi, các con không biết lên trên này nhá. Áp lực tiếng Anh có nghĩa là gì hả cô? Pressure. Pressure pressure? Uh, ờ, because I, you uh, mm-hmm, do because homework I, is uh, my is I uh, uh <laughs> because homework doing homework puts a lot of pressure on yes. my shoulder chẳng hạn đặt rất nhiều gánh nặng lên vai đúng không kiểu như là yeah. Dạ. rất nhiều áp lực okay why do you feel pressure when you do your homework is it difficult or or there are lots of homeworks or anything? Can you tell me? nào đang mở mic to quá? À, có phải bạn Đức Minh không? Đức Minh có đang nói không? Con đang nói. Ừ. Uh, is the ừ. Okay. Where are you? Oh my gosh đâu cô không tìm thấy con luôn ok cô cảm ơn con để cô hỏi bạn khác xem là ý của các bạn như nào nhá. cô thấy có một vài bạn cũng don't want homework kìa này ok on Fridays every day ok đa số là các bạn every day nhỉ thử một bạn every day xem nhá ok Nguyễn Trúc Diễm thì như cô chưa gọi con đúng không giơ tay đi con để cô gọi để cô mở mic cho Diễm ở đâu hoặc là con có tự mở mic của mình không? nào đang à, dùng ra ngoài đấy diễm đâu có Diễm đâu có. dạ cục con dạ. ơi con tắt tạm mic đi được không ok cô kia cô sẽ gọi con ở buổi sau nhé bởi vì là sẽ gây ồn trong lớp ok bạn à, là bạn nào everyday nhỉ Yasua là bạn chịu luôn con ơi cô không biết là bạn nào Huỳnh viết huy trường phải không con ok Why do you want to do homework every day? Why? Mình biết Huy Trường có thể tự mở mic được không nhỉ? Cô đang chưa tìm thấy con đấy. Hoặc là thầy Quân có thể mở giúp cô mic của bạn Huy Trường được không? Because ừ. because um, at school I have a lot of homework. Okay, but the question is, how often do you want How often do you want homework? Okay, I want to ask about you, okay? Not the actual fact that you have a lot of homework every day, okay? Of course, everyone has to do homework every day, but how often do you want homework? Okay, do you understand my point? Okay. Yes. Uh, okay. So do you want to change your answer? Mm. How often do you want homework? I every day I want to do homework. Okay, you still want to do homework every day? Okay, why? Because I want to um, correct homework correct? Okay, because you want to do your homework right, yes. and be like um uh in the first place in class, maybe. or you want to excel in the subject that you are you like. Okay, thank you, thank you. Bạn Như Dung à? Bạn Như Dung. Homework <laughs> is too boring hả? À? Okay. Rồi, sang hỏi tiếp theo. Buổi sau cô sẽ cho con nhiều thời gian để nói về cái này hơn nha. Okay, how often do you want your teacher to ask you to answer a question? Okay, để cô xem là có câu hỏi câu nào mà nó... À, bạn Julie, Julie P là bạn nào? Này, bạn Julie là bạn nào có thể giơ tay giúp cô được không? Trời ơi, con cứ để tên này, không biết là bạn nào. <laughs> Con tên là gì thế? có thể tự mở mic của mình được không nhỉ? Julie Key. À, cũng khó đây, cô cũng không biết là con là tên gì nữa. Ok, cô muốn hỏi một bạn mà kiểu uh, I always shy. bạn nào shy nữa không? Có mỗi bạn là Julie à? Có bạn nào ngại giơ tay trong lớp không? Ok, rồi cô sẽ hỏi bạn uh, Trần Minh Dung đi. Minh Dung ở đâu hả con? Minh Dung trả lời là once in every lesson. Minh Dung, uh, thầy yeah. Quân có thể mở giúp cô mic của bạn uh, Dung được không? Ok Minh Dung. Ok hello. Cô chào con. Ok, câu hỏi của cô là con muốn cô gọi con đúng không? Bao nhiêu lần sau mỗi buổi học ấy. đấy dạ vâng con trả lời là once đúng không ok why ừ, bởi vì con muốn tương tác nhiều hơn chứ con ít mình cảm thấy con ít nói quá rồi. À. once I mean câu hỏi của cô là <laughs> con muốn cô gọi con bao nhiêu lần đúng không nếu mà các bạn trả lời once once là số ít mà một lần thôi cô một lần thôi nhưng con lại bảo là con muốn tương tác thế là thế là sao cô chưa hiểu lắm cô chưa hiểu ý con lắm chỉ cái từ chỉ cái từ từ nó lên thôi cô <laughs> ok ok thank you ok một bạn khác nha um, Khánh chỉ giơ tay một lần thôi á cô không nghĩ thế I don't think so ok Lê Bảo Long hộ cô nè vì sao lại là once Phan Nhật Đăng Minh à chờ cô cô hỏi con cô ba nhá Lê Bảo Long là bạn nào có bạn Khánh Quân có thể mở giúp mic của bạn được không? Bạn Bảo Long trong lớp không nhỉ? Ok, Bảo Long đã được mở mic chưa? không biết bạn nào vào với bạn nào luôn. Ok, bạn ờ, bạn gì nhỉ? Phan Đăng, Phan Nhật Đăng Minh. Không phải tìm tên con cái đã. Ủa, bạn nào đấy bạn nào đang nói đấy ờ, đâu nhỉ <laughs> không có tên luôn ok ờ, bạn ờ, Lê Bùi Đức An trả lời giúp cô vậy I always love to express my opinions ok con ở đâu con có thể mở mic giúp cô được không ok why is this your answer ok what do you want to express in the class So you have a lot of opinions? Yeah, you can use it. Mm, okay, so you want me to call you more often? Yeah. Okay, got it. Gotcha. Right. Okay. Do you think that I'm calling you like mm, too few? Uh, okay, maybe once or twice in the lesson? cô thấy con thấy gọi cô gọi con có quá ít không yes <laughs> ok cô biết rồi ok cô cũng biết là như vậy ok cô chỉ có thời gian để gọi vài bạn thôi ok rồi cô hiểu thank you đức an rồi cô sẽ sang câu thứ ba Ôi, nhưng mà bạn là phan nhật đăng minh ở đâu nhỉ nhật à, đăng minh không biết ai xem nào tìm thấy không à, đây rồi đây Phan Nhật Đăng Minh rồi. Nào câu 3 con trả lời là once a week. I have too much homework to do. Ok, câu số 3 mà cô hỏi con là How often do you want your parents to take you out? Ok, Phan Nhật Đăng Minh, cô thấy Quân mở giúp cô mic của bạn ấy với. Dạ, con mở rồi cô. Ok, hello. OK. so how often do you want your parents to take you out? có cái trả lời đi at the weekend okay at the weekend maybe once at the weekend okay so um in actually how often do your parents take you out sự thật ấy, hiện tại at the present có hỏi con đó rarely Mm -hmm. Really? Okay. Um, does your parent do your parents take you out like um, once a month, like you wish, your parent would? No? Yes. Okay. Okay. cô nghĩ là các con bạn nào cũng muốn được bố mẹ đưa đi chơi đúng không? Okay. Rồi, nhưng mà rất tiếc là bây giờ chúng ta đang học cấp 2 nên là có rất là nhiều bài tập về nhà nên là mình không thể đi chơi được đúng không ok bạn nào everyday đây dream was second không biết bạn nào ok Emma Emma là bạn Mai Anh đúng không at weekends three times a week ok cô muốn hỏi một bạn ờ, ok bạn Uyên Dung hộ cô how often do you want your parents to take you out cô không nghe thấy gì rồi okay how often do you want your parents to take you out không nghe thấy gì okay, thank you con okay, cô sẽ hỏi bạn nữa là bạn um, bạn nào nhỉ bạn là Wendy xem nào how often you want your parents to take you out. Thế rồi không bạn nào trả lời cô? <laughs> ờ, ừ. không nghe thấy. Bạn nào đang nói đấy? <laughs> cô không cô không biết bạn nào đang nói cả. Ok, Thanh Thư à? Ok, Thanh Thư trả lời giúp cô vậy. Bạn có thể tự mở mic được không? Thanh Thư. Yes uh, at weekend because I learn many. Mm, okay, but I'm asking about what you want. You can you can want more than that, right? Yes. Okay. What do you really want? Con thật sự muốn gì? Con thật sự là muốn bố mẹ đưa mình đi chơi uh, bao nhiêu lâu một lần? Every day. At the weekend, I see. Okay, so um, when do your parents often take you to? Bố mẹ con hay đưa con đi đâu? At weekend. Yeah. Where? Where do your parents often take you to? I visit grandparent. Mm -hmm. To your grandparents' house to visit them? Yes. Mm, yes. Ok, great job, thank you. Ok, rồi cô nghĩ là uh, mình sẽ cô sẽ cho con ba câu hỏi này về để mình có thể là uh, reflect để mình có thể suy nghĩ kỹ hơn khi mà mình muốn trả lời các câu hỏi này nhá và buổi sau cô sẽ hỏi thêm được không cô rất là muốn nghe ý kiến của các con đây là những câu hỏi mà mình uh, rất là hay tự băn khoăn với bản thân mình quá nhiều bài nhiều bài tập về nhà thế mình muốn gì mình muốn ít hơn hay mình muốn nhiều hơn và trong lớp cũng thế lớp đông như của chúng ta đúng không thì tất nhiên là cô cũng sẽ không thể là mỗi một bạn cũng nói nhiều lần được đó thì cô cũng muốn nghe các con các con cảm nhận như thế nào nhá ok rồi cả việc là bố mẹ đưa mình đi chơi nữa mình rất là muốn mình không thể cô muốn nghe các con những cái mong muốn đó được không ok thế thì chủ nhật cô sẽ hỏi thêm và hỏi sâu hơn các con một chút về ba câu hỏi này nhá Ok, bây giờ thì cũng 9 giờ 9 phút rồi, có vẻ giờ đẹp quá nhỉ? Giờ đẹp để chúng ta có thể kết thúc ở đây được không? Ok, rồi, hôm nay là thứ năm là chúng ta đến cuối tuần rồi. Ok, chúc các con một cuối tuần vui vẻ và nhớ là suy nghĩ về ba câu hỏi của cô nhé. Ôi, quiz tải có cần Goodbye teacher. Ôi, quiz tải có cần đăng nhập không hả cô? Goodbye teacher. Không, không, không. Ok. Chào các con, bạn nào muốn hỏi cô? Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Con gặp gặp lại nhé. Nhớ nộp bài tập cho cô. Bye teacher. Bye. Bye every Sunday. Okay, remember your homework. Goodbye. Good night. Sayonara sensei. Okay, thank you. Sayonara sensei. Gì vậy? Bạn nào bật tiếng Nhật nhé, Bye. Bye bye An Khánh, bye Bảo Khôi, bye Tina, bye, bye. bye Tùng Anh, bye Tú. China. Là muốn hỏi cô cái gì đấy? Hỏi luôn không? Các con đăng nhập vào uh, class không phải quizzes thì không phải uh, tải cái gì, không phải đăng nhập đâu. Có đi chưa ba? bye bye. Goodbye. Bye. See you on Sunday. Remember to do your homework. Bye-bye, Nice to talk to you. Okay. Bye-bye and good night trên da